một điều chắc chắn ở trên cuộc đời này là chẳng có gì chắc chắn cả cho nên tình yêu dù có đẹp đến cỡ nào đi nữa một ngọn lửa tình có có mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì nó cũng có khả năng bị dập tắt trong dòng bão của cuộc đời dập tắt lúc nào không hay hay người ta nói là đường không đi thì đường mọc đầy cỏ dài người không qua lại thì người sẽ trở thành người dân anh nhớ em nhớ tất cả những hồi ức Một ngày anh thả nỗi nhớ đi hoang Nghĩ về em đến kiệt sức Nhặt hết nỗi buồn niềm đau có thật Anh khóa hết chặt ở trong tim Để rồi một ngày em không quay lại Anh sẽ không khóc mà lặng im Và còn không em là những chiều tan học khi hai đứa bước cùng nhau rồi bỗng một ngày em cũng thay đổi mà anh đây có làm gì đâu nước mắt hoàng sầu nó đã làm anh cảm thấy yêu đuối và gục ngã xin trả lại em hết những yêu thương mà bấy lâu nay anh chắc phá quên rồi lại nhớ thức thâu đêm gió lạnh xe lòng càng thêm nhớ ôm mộng mãi mơ xót thương đường tình mình sao bây giờ lại chắc chở hoa từ tiếng cười trở thành tiếng khóc anh chị mãi nhớ cũng vì kiếp trước mình không biết nhau nên giờ kiếp này mình không nợ lời nói gió bay hứa càng hay khi chia tay lòng càng thấm những bức thư tình anh viết cho em phía sau đó là ngàn chấm cảm xúc niềm đau nó chỉ nhất thời không thể đo điểm bằng chiều sâu hiện trạng của anh lúc này là vậy gói game viết tặng em vài câu đừng rời xa chờ một ngày em quay về nước mắt kia nó cũng ngừng thâm chờ ngày ta vai kề vì yêu là thế không thể thoát khỏi được đê mê xin hãy cho tôi một lần được khóc đừng nói tôi ngốc đừng khen chê hãy cho anh biết thế giới của em lúc này là thế nào bởi lẽ cảm giác của anh vẫn vậy vì nó sẽ không như quá khứ Tự tế làm gì để đổi chia ly như một món ăn không vị Đánh đổi làm gì để đổi nhớ nhau như người cõi thiên mất chi Nguyên lý cuộc tình nếu muốn đậm sâu thì phải yêu thêm lần nữa Cũng như mọi chuyện anh đều làm sai không ngại vì em mà sợ Sau khi chia tay phân bua đúng sai đó là thuyết nghĩ của người khác Nhiều lần trốn tránh và không gặp nhau để đổi em nói anh lười nhát Một khi đã yêu là mang trong mình hy sinh đừng để cho anh phải chịu cảm giác em nói là thằng thương bên đừng rơi xa anh em ơi chiều nay cơn mưa rơi lòng anh nhớ em vô cùng lại gần anh ngày hôm nay ngày mai ta chia tay vì anh rất nhớ em người ơi mình chưa yêu nhau bao lâu mà nay chia tay mau lòng than anh trách bản thân mình từng giọt nước mắt trên đôi mi nhìn em quay lưng đi dù anh